哼。 Tấn Tài xin kính chào quý anh chị và các bạn Chào mừng tất cả mọi người đã một lần nữa quay trở lại với channel soi cầu số số kiến tiết miền Nam Dự đoán kết quả cho ngày 23 tháng 3 năm 2020 Đồng hành của anh em ngày hôm nay là Chi Tấn Tài của đội ngũ chuyên gia soi cầu XSMN Xin được gửi lời chúc sức khỏe lời chào thân thương nhất tới toàn thể quý gì chú bác anh em và à, các bạn đang theo dõi video của Tấn Tài Chúc cho tất cả mọi người sẽ luôn có thật nhiều sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống Công việc thì luôn thành công và tiến tới anh chàng nhé Vâng, sau một khoảng thời gian bị gián đoạn, ngày hôm nay Tấn Tài quay trở lại à, với YouTube và đưa lên cho anh Trâm những con số tham khảo hàng ngày. Rất mong anh Trâm tiếp tục đón theo dõi cái những cái video tiếp theo của Tấn Tài để nhận được những con số chuẩn, những con số có cửa ăn cao và với những cái đường cầu lô hai nháy và cầu ăn thông anh Trâm nhé. Vâng, Trước khi đi vào những con số dự đoán cho ngày 23 tháng 3 năm 2020, Tấn Tài mời chăm cùng Tấn Tài điểm qua bảng kết quả sổ số đã quay thưởng và gửi thưởng cho chúng ta ngày hôm nay. Anh chăm nhớ, Vâng, Hiện diện trước màn hình còn nhỏ của anh Trâm nhìn thấy ở đây là cái bảng kết quả sổ số, số kiến thiết miền Nam đã quay thưởng và mời thưởng cho chúng ta ngày hôm nay ngày 22 tháng 3 năm 2020 với phần sổ ra Đấy, cho chúng ta gồm có ba đài Đài Tiền Giang, Đài Kiên Giang và Đài Đà Lạt anh em nhé Chúng ta sẽ cùng nhau điểm chi tiết ở Đài Tiền Giang với đầu số 8 trên cho chúng ta còn ghép bằng 99 và giải đặc biệt ở Đài Tiền Giang hôm nay thì về có bồi giang 006288 với đuôi con số 88 ở Đài Tiền Giang hôm nay anh em nhé Qua Đài Kiên Giang ngày hôm nay thì đầu số 8 đã nổ cho chúng ta con số 93 và giải đặc biệt ở Đài Kiên Giang hôm nay thì có bồi giang 971 Xin lỗi, xin lỗi anh chàng nhá Ở đây Kiên Giang hôm nay thì giải đặc biệt có bồi sáng bảy bốn một 741 720 với đuôi con số 20 ở đây Kiên Giang ngày hôm nay anh chàng nhá qua đây Đà Lạt ngày hôm nay thì đầu giải 8 đã nổi cho chúng ta con số 17 và giải đặc biệt thì có bội giang 145 498 với đôi con số 98 Vâng, tất thành vừa cùng anh Trâm điểm qua bảng kết quả số số đã quay thường và mời thường cho chúng ta ngày hôm nay qua phần thống kê lô tô, đầu cầm anh có lô về hai nháy thì anh chàng hãy cùng tiến tài điểm qua nhé. Trước màn hình của anh chị em nhìn thấy ở đây là cái bảng thống kê lô tô đầu câm và những con lô về hai nháy ở cả ba đài. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tìm ra những con à, đầu câm ở đài tiền sang. Ở ngày hôm nay thì à, đài tiền sang có duy nhất đồng một bị câm không về được con lô tô nào anh chạm nhé. Còn nhìn về những con lô hai nháy ở đài tiền sang ngày hôm nay thì chúng ta có 87 nổ hai nháy anh chạm nhé. 87 đã nổ hãy nháy cho chúng ta ở đài Tiền Giang đúng không ạ Ok, còn chuyển qua đài kiên sang ngày ngày hôm nay thì chúng ta có à, ba độc cấp đó là độc 3, độc 4 và độc 7 anh chấm nhớ. Vâng. Còn nhìn về những con lô hai nháy ở đài kiên sang ngày hôm nay thì chúng ta có con lô 18 đã nổ hai nháy anh chấm nhớ. 18 đã nổ hai nháy, duy nhất 18 nổ hai nháy thôi. Và qua đài qua Đại Đà Lạt với phần thống kê đầu câm chúng ta có ba đầu câm đó là đầu 5, đầu 6 và đầu 8 anh chị em nhé ở Đại Đà Lạt thì chúng ta có ba đầu câm ngày hôm nay và nhìn về những con lô hai nháy ở Đại Đà Lạt ngày hôm nay thì chúng ta có 97 nổ hai nháy và à, 10, 39 nổ hai nháy anh chị em nhé có hai con lô 97 và 39 nổ hai nháy ok cho anh chị em vâng tấn tài với cùng anh chị em điểm qua à, đài à, cái bảng kết quả số số đặc biệt thường vào mười từng ngày hôm nay cũng như là bảng thống kê lô tô đọc cập những con lô về nháy ngay sau đây thì tấn tài xin à, dành một chút à, thời gian giới thiệu kênh và giao diện chính của tờ, kênh của tấn tài anh chấm nhé thì đối với uh, kênh so cầu XSMN Optica của tấn tài thì có giao diện chính là cái màn hình này anh chấm nhé thời gian uh, tiếp theo thì tấn tài sẽ uh, lên uh, nhiều kênh hơn là để dự phòng những cái kênh của tấn tài bị đánh sập nên là anh chị em nếu có bạn xem và à, còn yêu quý dành cái tình cảm cho tấn tài thì hãy nhớ cái giao diện chính của kênh tấn tài anh chấm nhá kênh youtube chuyên phân tích dự đoán chính xác kết quả số số kiến thiết miền nam hàng ngày do mc tấn tài thực hiện video hàng ngày và trực tiếp chốt cho anh em những con số tham khảo có cửa án cao anh chấm nhá và ngay sau đây thì Tấn Tài xin mời chạm cùng Tấn Tài đến với bảng chốt số dự đoán cho ngày 23 tháng 3 năm 2020 với phần dự đoán kết quả cho ba đài Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp và đài Cà Mau. Thì đối với đài Thành phố Hồ Chí Minh, Tấn Tài bắt bắt con bạch thủ là 17 và song thủ 2332 anh chậm tham khảo nhé. Ở đài Đồng Tháp thì Tấn Tài bắt bắt bạch thủ 84 và song thủ 515 anh chậm tham khảo nhé còn ở đài Cà Mau thì Bạch Thủ dự đoán cho anh chị em tham khảo sẽ là con số 79 và song thủ là cặp song thủ 6886 cho ngày mai còn về siêu chủ và ba càng lô dự đoán ba đài cho ngày mai sẽ là à, con số 278 và đầu đuôi sẽ à, gồm bốn con số 61, 292 và 98. Xin chúc anh chậm chúng ta ngày mai là một ngày đại đại thắng, một ngày tưng mừng rực rỡ với bộ số của anh chậm chơi. Anh chậm nhá. Theo dõi video của Tấn Tài thì Tấn Tài chỉ à, mong rằng ở trong lòng Tấn Tài chỉ mong rằng anh chị em hãy ấn cho Tấn Tài một nút like đăng ký và chia sẻ kênh để Tấn Tài có nguồn động lực cho cầu chốt số và dự đoán những con số chuẩn xác cho anh chị em tham khảo hàng ngày anh chị em nhé còn những anh chị em nào có những con số có những bộ số hay những con bộ số à, cầu đang còn chạy thì muốn chia sẻ thì anh chị em hãy comment ý kiến là chia sẻ những con số để anh chị em chúng ta sẽ cùng nhau tham khảo anh chị em nhé Vâng, về cuối video thì Tân Tài xin dành những cái lời cảm ơn đến anh chàng đã theo dõi video của Tân Tài. Xin chúc anh chàng chúng ta có một buổi chiều tối thật là nhiều niềm vui, hạnh phúc mình, gia đình thân thương và à, người à, những người bạn yêu quý của mình anh chàng nhé. À, Tân Tài xin à, à, chào và hẹn gặp lại anh chàng vào ngày mai.